À, xin chào các bạn Hôm nay thì à, kênh Nhà đất Tây Nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho bạn một cái lô đất à, dãy ở thành phố ở Trên màn hình các bạn đang nhìn á Thì đây chính là cái lô đất mà hôm nay à, mình giới thiệu cho các bạn Cái lô đất này thì à, nó có à, mặt tiền đường nhựa như à, trên màn hình các bạn đang nhìn là 47 m Tổng diện tích của mảnh đất này á là 1,2 hecta thì trong đó là có à, gần một hecta là được cấp bìa rồi thì cái phần còn lại là chưa được cấp bìa từ đất mà đi ra tới uh, trung tâm của thành phố Giang Nghĩa thì uh, mất khoảng tầm uh, ờ, 8 cây số theo cái trục đường này đó từ đất mà đi vào khu uh, dân cư ở phía trong á, thì mất khoảng tầm 300 mét theo cái trục đường ngược lại đây các bạn đang nhìn đấy cái con đường này là con đường nhựa liên thông các bạn nhé từ uh, thành phố Giang Nghĩa mà đi vào trong uh, Đắc Hà đây là khu vực dân cư ở phía trong này trên màn hình các bạn nhìn này khu dân cư ở phía trong khá là đông đúc ở trong này thì ờ, có ờ, trường học này rồi thì ờ, tổ dân phố nằm ở trong này đây trên màn hình các bạn đang nhìn đây là trường học nhé các bạn nhé trường học của khu khu vực này này đó nói chung dân cư ở chỗ này thì ở tương đối là đều cái mảnh đất này cái lợi thế lớn nhất đó, đó là nó có khá nhiều cái mặt tiền đường nhựa như lúc nãy ờ, trên màn hình các bạn đang nhìn đó thì cái ờ, mặt tiền đường nhựa là tới 47 ờ, mét và khu vực này thì điện nước là đầy đủ nhá cái mảnh đất này bây giờ mình quay bay ngược lại mình quay cho các bạn này ở cái mặt trên này này cái mặt trên này các bạn nhìn này là người ta đã san lấp uh, mặt bằng hết rồi nhá chỗ này là vị trí này là cất nhà thoải mái này đấy cái mặt này này đó, bên trong á, ở đây là có một cái hồ để tưới nước này đấy các bạn nhìn nhá rồi thì bao bọc bởi uh, bởi một con suối như thế này nói chung là toàn bộ đất là bao bọc bởi cái con suối như thế này đây phía sau đất là có một cái hồ để tưới nữa đấy các bạn nhá hồ này nước tưới rất là thoải mái về cái thế đất á, thì cái mảnh đất này rất là bằng rất là bằng và phía trước là người ta đã đổ nền rồi xây nhà cất nhà thoải mái điện rồi thì nước cũng đầy đủ nếu như mà cất nhà thì chỉ cần là là là kéo điện xuống là được ngay cả đường internet cũng nằm ở phía trước luôn rồi các bạn nhé là vị trí mà đổ đất bằng phẳng này bây giờ mình sẽ ờ, chụp cho các bạn cái ờ, sơ đồ của cái mảnh đất này rồi mình vẽ cho các bạn cái sơ đồ để mình ờ, bay flycam lên sau đó mình vẽ cho các bạn để các bạn nhìn tổng thể cái mảnh đất này cái mảnh đất này thì ờ, chủ nhà đang đưa ra cái giá đó là 1 tỷ 550 triệu cho tổng thể mảnh đất này các bạn nhé 1,2 hecta đất phường Quảng Thành thành phố Giang Nghĩa đấy trên màn hình các bạn đang nhìn đây là mình đã bay lên cao hơn và có thể nhìn thấy tổng thể cái mảnh đất này cái thế đất rất là bằng phẳng cái uh, sơ đồ như là cái hình mà mình vẽ trong phạm vi viền màu đỏ thì đó là cái ờ, cái thông tin sơ bộ về mảnh đất này bây giờ mình sẽ ờ, quay bằng điện thoại ở phía dưới trực tiếp cho các bạn để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn về chi tiết mảnh đất này các bạn nhé À, vừa rồi thì mình cũng đã bay cái ờ, flycam và quay cho các bạn cái phần khung cảnh ở trên cao. Thì bây giờ mình sẽ đi quay ở dưới chi tiết ở trong vườn để cho các bạn nhé thì đây này cái ờ, phần mà san lấp mặt bằng á, mà họ đã đổ đất lên này là cái đoạn lúc nãy mà mình quay cho các bạn đấy là cái phần này nó ngang 47 mét nhá nó bắt đầu từ ờ, từ cái ờ, cột gỗ cả theo cái đường nhựa nhá theo cái đường nhựa tới cái cột gỗ góc đằng kia thì cái bề ngang của cái mặt tiền đường này là 47 mét ở đây khu vực này á là các bạn thấy là điện này điện là đầy đủ nhá điện rồi thì à, cáp quang internet cũng có đầy đủ hết luôn các bạn nhé điện này là điện sinh hoạt mặt bằng này thì họ đổ à, cao giáo rồi cái này thì cất nhà là thoải mái bây giờ mình sẽ đi à, vào trong vườn để quay cho các bạn cái chi tiết ở trên cái mảnh vườn này cái mảnh vườn này thì phía sau này này là có khoảng tầm 8 xào là trồng cà phê còn lại là cái phần ở phía trước là đã vượt lên đổ đất nền rồi phía sau thì có một cái hồ giống như lúc nãy mà mình bay flycam đấy cái mảnh đất này thì ờ, cái ưu điểm mà mình thấy nhá là cái mặt tiền đường nhựa rất là dài 47 mét đất uh, dưới phường á mà có cái mặt tiền đường nhựa như thế này á thì nó không có rẻ đâu các bạn cái nữa là từ đất mà đi ra đến uh, trung tâm của thành phố là nó khoảng tầm 8 cây số thì đây là một cái khoảng cách mà mình thấy rằng cũng khá là phù hợp nói chung là bán kính quanh trung tâm thành phố 10 cây là có thể đầu tư được rồi rồi thì khu vực này á thì nó lại gần cụm cái dân cư ờ, Quảng Thành ở phía trong các bạn sẽ nhìn thấy rằng là đi vào khoảng tầm ờ, ba bốn trăm mét là đi vào trong trường học nhé đấy là trường học cấp 1 cấp 1 cấp 2 luôn trong đó cũng có tổ dân phố ở trong đấy luôn các bạn nhé thì Quảng Thành á là gọi là cái phường mới thành lập nên là nói chung là các bạn nhìn thấy thì nó còn khá là sơ sài hoang sơ nói chung đất phường ở trên này thì ờ, so với lại ở dưới xuôi á có khi là nó chưa bằng cái trung tâm của xã tuy nhiên là mình đang nói với một cái diện tích là 1,2 hecta cái giá nó chỉ có 1,5 tỷ thôi nên là mình thấy rằng là cái giá này rất là phù hợp ở dưới ờ, À, xin nói với các bạn là mình quê ở hiện nay thì mình đang sinh sống nhà cửa Vũng Tàu. Rồi sau đó là mình lên trên này chơi và rất là thích cái vùng đất ở trên này á. Ở dưới Vũng Tàu của mình á, 100 mét vuông á. Nếu mà mình nói là xã thì nó phải cả tỷ các bạn nhé. Đây, đây, đây là mình đang nói là chỗ mặt tiền đường nhựa chứ không phải là trong khu sâu các bạn ạ. Còn đất thì có rất nhiều cái giá khác nhau. Còn ở đây thì cái mặt đường nhựa đấy thì ờ, nó cũng khá là phù hợp nếu như là mình làm ờ, cây xăng hoặc là làm ờ, nhà xưởng kho bãi thu mua nông sản Rồi bây giờ mình đang đi ra phía sau này để quay cho các bạn cái cái hồ cũng như là cái đường nước nhá. Tại vì ở trên Tây Nguyên á thì à, nhà vườn á thì quan trọng nhất là cái cái đường nước này các bạn này. Cái thế đất thì nó quá bằng rồi mình đang đi ra phía sau để mà quay cho bạn chi tiết về cái đường nước nhé cái mảnh vườn này thì ờ, như mình đã bay flycam ấy, và và cho các bạn xem ấy thì phía sau nó có một cái hồ và cái suối thì đây là cái suối này các bạn này cái suối này nó ôm ờ, toàn bộ cái phần sau của cái mảnh vườn nhá nó ôm hết theo cái đường này đó phía sau này có một cái hồ bây giờ mình sẽ đi sang mình quay cho các bạn cái hồ dưới cái hồ các bạn nhé cái hồ này thì ờ, khá là sâu nước rất là xanh nó được khoảng tầm 200 à, đến 300 mét vuông đấy các bạn tại vì khu vực này nhìn ở ngoài nó rất là rộng cái hồ này thì ờ, họ múc á, không phải là để mà tưới vườn đâu tại vì là nước thì họ có thể lấy từ suối tưới vào được rồi thì cái hồ này họ múc là là giống như là để làm cái hồ thả cá ấy các bạn còn bây giờ thì ờ, mình thích thì mình sử dụng cái nguồn nước này tại vì nước ở trong hồ thì nó sẽ sạch hơn ở suối rất là nhiều Thế các bạn nhìn cái nước nó trong xanh xanh ngắt luôn đấy rồi bây giờ là mình tổng hợp lại thông tin một lần nữa về cái mảnh vườn này các bạn nhé thì cái mảnh vườn này á nó có diện tích là 1,2 hecta trên bìa là được ờ, uh, 966 tức là gần 1 hecta rồi uh, từ đất mà đi ra tới uh, quốc lộ 14 á thì khoảng tầm uh, 8 cây số thì đó cũng là khu vực hồ Đại La Ờ, trung tâm của thành phố Gia Nghĩa. Đất thì có địa chỉ tại à, xã Quảng Thành, à, phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa. Đất thì có 47 mét mặt tiền đường nhựa và khu vực này thì dân cư ở tương đối là đều, gần như là gần uh, khu phố cũng như là gần với lại uh, trường học. Cái giá mà chủ nhà đang đưa ra đó là 1 tỷ 505 triệu cho tổng thể mảnh đất này. Thì đó là thông tin tổng hợp về cái mảnh đất này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhà đất Tây Nguyên. Chúc các bạn tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư.